chào tất cả anh em cái video này giới thiệu cho anh em và chia sẻ cho anh em cái cách lắc thế hột khó thì những cái thế hột khó là như thế nào khi mà anh em đi lắc tài xỉu mặc định của những cái bộ hột hay là những cái thế hột khó đấy là khi mà anh em lắc ấy, nó sẽ mặc định nó lên tài hoặc là mặc định của nó trúng xỉu thì nó có 80 phần trăm lên tài hoặc là số xỉu cho anh em rồi thế nhưng mà ngày hôm nay tôi giới thiệu cho anh em để à, chia sẻ bớt cái nỗi lo sợ khi mà anh em đi à, lắc tài xỉu mà anh em gặp những cái thế hột đấy anh em bị à, tâm lý hay là bị phân tâm thì những cái thế hột khó thế hột 556 hoặc 665 à, thế hột 124 đó là những cái thế hột mà khó nhất trong khi mà anh em đi lắc tài xỉu đấy thì ngày hôm nay tôi uh, sẽ giới thiệu cho anh em ba cái thứ hột khó này ba cái thứ hột khó này và à, ba uh, cái thứ hột này tôi lắc ba cái bộ hột tài xỉu 2020 bộ hột tài xỉu ở bên tôi đang uh, cung cấp cho anh em đi lắc tài xỉu đấy thì ngay sau đây tôi và tôi sẽ test cho anh em thứ nhất là cái thế hột 556 này hoặc là 665 đây là những cái thế hột mà rất là nhiều anh em gọi điện đến cho tôi đã từng mua cái bộ hột của tôi và gọi điện cho tôi vì sao mà lên những cái tiếng hột này mà anh em lắc không thể nào mà xuống được xỉu Đấy, không thể nào mà xuống được xỉu thì uh, nếu mà như cái bộ hột thường thì là anh em lắc sẽ không bao giờ về xỉu được đấy đấy là cái thứ nhất cái thứ hai nữa là cái bộ hột này bên tôi đã chỉnh sửa cân chỉnh lại anh em lắc à, nó sẽ về rất là ít cái thế hột khó đây là cái thứ nhất cái thứ hai nữa là anh em lắc theo đúng cái cách của tôi chia sẻ cho anh em thì là anh em sẽ lắc được cái bộ hột này nó theo ý muốn của anh em thì uh, cái thế 556 vừa rồi là tôi lắc về sao nó về xỉu Đấy, về sao nó vì sao nó về xỉu đây tôi sẽ lắc lại cho anh em vẫn 556 đúng không nhưng mà tôi lắc vẫn là bình thường vẫn cách lắc như vừa rồi thì là nó sẽ lên tài Đấy, nó sẽ lên tài cho anh em 80 phần trăm là nó sẽ lên tài mặc định của nó rồi đó đúng không cái mặc định của nó lên tài rồi Đấy, thì uh, anh em nào mà muốn uh, tìm hiểu được cái cách lắc mà anh em lắc được cái những cái thế hột này những cái thế hột khó này mà nó về theo ý muốn của anh em thì anh em cứ alo tôi có số điện thoại đấy nhá đây tôi sẽ lắc cho anh em về xỉu này 80 phần trăm về xỉu lệch lại hoàn toàn so với cái ban đầu 234 Đấy, đúng không anh em tiếp tục là cái thế hột 235 này thế hột 235 này anh em đi chơi cũng rất là nhiều anh em Đấy, rất là nhiều anh em gặp phải thế hột này mà anh em ờ, bị phân tâm phân tâm lý anh em không lắc được nó về chỉnh Đấy. khi mà anh em lắc bình thường như này thì là 80 phần trăm đến 90 phần trăm nó sẽ lên tài cho anh em như thế rồi hai ba năm này đó đúng không đấy nhưng mà khi mà sử dụng cái bộ hột này và cái cách lắp của tôi thì là cái bộ hột này nó sẽ đi theo ý muốn của anh em đấy đi theo ý muốn của anh em là cái chén này thì là bắt buộc anh em phải giữ xỉu rồi đúng không thì là anh em cứ lắp bình thường như này thôi kể cả lắp bình thường hay là cách các giữ tài giữ xỉu bên tôi thì là nó sẽ vẫn về xỉu nhá mở cho anh em này đó đúng không đó, ờ, đấy là đây là cái à, thế hột thứ hai và thế hột cuối cùng đó chính là 124 cái thế 124 này là cái thế hột cũng khá là khó cho anh em nhá 223 đó đây chính là ba cái thế hột khó ok giờ tôi vào test cho anh em đây cái bộ hột này cách đi của nó thì rất đơn giản anh em lắc bình thường là cái tỷ lệ của nó ra 5 năm cho anh em khoảng tầm 85 đến 90 phần trăm xỉu xỉu đấy tài 80 phần trăm 90 phần trăm là tài đó tiếp tục vẫn là xỉu 80 90 phần trăm là xỉu đấy, nhất nhị tam ba ba năm đúng không anh em nó đi rất là đều đấy lại xỉu Đấy, thì cái chén này nó đứng ở hai ba năm đấy thì khi mà nó đứng ở hai ba năm như thế này thì tôi à, giữ luôn xỉu cho anh em đấy, cái thế hột hai ba năm này là thường anh em đánh đánh đánh à, tài rất là nhiều đấy, nhưng mà cái bộ hột này khi mà anh em sử dụng cái cách lắc tài xỉu đấy, thì anh em à, sẽ giữ được cái bộ hột tài xỉu 2020 này nó đi theo ý muốn của anh em Đấy, thì khi mà về thì hai ba năm này là anh em giữ xỉu thì anh em cũng sẽ giữ được xỉu nhá hai ba năm lại hai ba năm tiếp tục cho anh em này giữ xỉu tiếp đấy lên một hai sáu tiếp tục giữ xỉu cho anh em một hai 123 đấy, ba đúng không anh em nói chung là giữ rất là ok khi mà anh em sử dụng bộ hột này Đấy, cái này thì nó lên tài chào tất cả anh em ở cái video này tôi ờ, muốn giới thiệu cho anh em về cái ờ, bộ tài xỉu mà bên tôi vừa mới uh, tìm ra cho anh em cái cách chơi của cái bộ tài xỉu này nó hiệu quả nhất Đấy, để cho anh em đi chơi tài xỉu anh em đi lắc tài xỉu ở bất kỳ những cái đấu trường nào hay là những cái sân chơi nào thì anh em đều có những cái tỷ lệ thắng Đấy, đều có những cái tỷ lệ thắng và à, thứ hai nữa là nó có thể chống được máy phân âm và cái người nghe hồ tài xỉu thầy thợ nghe hồ tài xỉu nhé đó thì cái bộ hồ tài xỉu này bên tôi cho ra mắt anh em đặc biệt là những anh em nào làm tay cái này đó là cái bộ hồ tài xỉu nhích nhá đó là cái bộ hồ tài xỉu nhích và cái cách lắc của cái bộ hồ tài xỉu này tôi cũng chia sẻ luôn cho anh em ngay tại cái video này nhá thì cái bộ hồ tài xỉu nhích này khi mà anh em đi sân chơi anh em chỉ cần lắc cái bộ hồ tài xỉu này nó rất là nhẹ nhàng nhá đây là cái cách lắc nhích hột tài xỉu của cái bộ hồ tài xỉu nhích đó nghe rất là vần đúng không anh em Đấy, nhưng mà nó đúng là sự thật nó là như vậy cái bộ hột tài xỉu nhích với cái cách lắc nhích hột nó đảm bảo cho anh em 7 80 phần trăm anh em sử dụng cái cách lắc này cộng với cái bộ hột tài xỉu nhích này mà bên tôi đã cho ra mắt anh em thì là anh em có tỷ lệ thắng rất là cao nhé là anh em đến sân chơi anh em chỉ cần nhích này thôi đấy vì là cái bộ hột này nó đã đi rồi nhé đấy đang xỉu lên tài Đấy, lên tài xuống xỉu nhá đó đúng không anh em nó rất là hiệu quả đấy thì trước khi vào test cho anh em đấy, thì tôi sẽ thử cho anh em cái tăng tích của cái bộ hồ tài xỉu này bộ hồ tài xỉu này đảm bảo với anh em luôn là 100% là không tan nhá nước muối nổi đấy. dọi đèn thì uh, trong suốt Đây. All right. rất là trong đó đó nam châm đảm bảo với anh em luôn ăn thua trẻ hột nhá ăn thua trẻ hột luôn thì à, đến sân chơi anh em thử tất cả những cái tăng tích của cái bộ hột tài xỉu này rồi thì là anh em vào anh em chơi thì cái cách chơi của cái bộ tài xỉu này đó chính là cái cách lắc nhích hột tài xỉu Đấy, thì cái bộ hột tài xỉu này bên tôi đã làm nó tỷ lệ nó đi đều và cái phần trăm tỷ lệ của những cái chén phản thì nó rất là ít Đấy, rất là ít nên là anh em sử dụng cái bộ hột này anh em đi lắc thì anh em mới thấy được cái hiệu quả Đấy, thì bây giờ tôi và tôi sẽ test cho anh em năm bảy chén anh em đến sân chơi anh em không phải lắc nhiều chỉ cần lắc nhích như vậy thôi nhá tài này đấy chén này thì bảy tám mươi phần trăm nó về xỉu cho anh em nhá một bốn năm này tiếp tục như vậy thì anh em cứ lắc nha đấy thì à, nó sẽ giữ cho à nó sẽ lên tài xuống xỉu cho anh em rất là đều nhá đứng một chén xỉu này tài này xỉu này đấy nói chung là nó rất là hiệu quả cho anh em còn cái cách mà anh em có thể giữ được tài giữ xỉu của cái bộ tài xỉu nhích này bằng cái cách lắc nhích hột ấy thì là anh em cứ đến cơ sở Đấy, anh em mua cái bộ hột tài xỉu này thì tôi sẽ hướng dẫn cho anh em nhé hoặc là gửi về cho anh em thì là tôi sẽ hướng dẫn cho anh em hoặc là, là gửi cho anh em cái video hướng dẫn cách lắc nhé thì video này tôi ờ, làm giới thiệu cho anh em cái cách lắc nhích hột tài xỉu của cái bộ tài xỉu nhích này bộ tài xỉu mới nhất bên tôi và 100% là không tang bao cho anh em cả trẻ hột Đấy, thì video này tôi làm đến đây là hết chào tạm biệt tất cả anh em